Đây, cây ổi các bạn Hôm trước mình ờ, bọc quả nó Hôm nay mình ra kiểm tra thì Cái quả nó cũng ờ, chín rồi các bạn Một số quả chín rồi Một số quả thì chưa chín thì Do cái cành nó sai quá Mình phải dùng mấy que mình chống lên các bạn Vậy bây giờ mình ờ, ra xem cái quả nó Xong mình nhái xuống mình à, Thưởng thức cái hoa quả ngoài vườn Thì mình cho bạn nhé Bên kia thì có cái cho các bạn nhìn thấy đấy cái cây nhân vòng nha các bạn đấy, nhân vòng trước thì mình hái thu rồi nó còn sót khá nhiều trên cây đấy, lát nữa mình sẽ hái và cái cả cái cây bên này nó cũng đang chín bói các bạn mình xuống mùa này thì vườn nhà mình có cây ổi với cây nhân vòng các bạn thì hai loại hai, hai loại quả này thì nó chín nó có bưởi nhưng mà bưởi chưa lên các bạn bưởi na bên này na này Đấy, na bây giờ thì đang ờ, đang đậu quả Đấy, mít bên kia có mít mít thì hôm nay nó không chín các bạn có hai loại quả chính và quả quả ổi và quả nhân vòng quất đồng bí quả này nó được rồi các bạn mình cắt quả này xuống quả nó mình bọc khá là bự các bạn Đấy, quả khá là to này to bự này. màu mã nó đẹp các bạn mình bọc này thì nó bảo vệ rất là tốt bỏ cái túi xốp ra để cho các bạn xem luôn Đấy, màu mã nó khá là đẹp quả khá là to màu mã đẹp Còn này do cái thời tiết nó nắng quá các bạn nó nắng quá thì nó bị cháy nám một số quả nó bị cháy còn một số quả thì ờ, rất là đẹp luôn nhìn rất là ngon này là cây hồng xiêm ạ cây hồng xiêm thì mình vừa mới ừ, trồng thôi mình trồng được khoảng 2 năm rồi mình trồng cành chiết các bạn nhé quả nó đây quả này chưa chín này chỗ này mình chiết uh, chất nhân giống cái cành vượt của nó để mình nhân giống trên kia là cái cây ờ, cây khế khế mùa này thì nó hết quả rồi các bạn nó đang chuẩn bị ra hoa thôi đây quả cây quất hồng bì các bạn bên kia cây nó to trái nó ngọt lắm cây này nó chín bói rồi chín rồi thì mình hái nó xuống các bạn nhé để ăn ờ, cái quả này với cỏ ờ, ổi mình Đấy, mình hái được nó xuống rồi các bạn quả nhìn này khá là ngon Đấy, <coughs> bỏ bọc ra này mới lộ đấy. mình bây giờ mình bỏ cái Ôi ra các bạn Ui, nhìn khá là ngon quả này to chưa Ổi này nhâm vòng này các bạn Khá là đẹp mắt Mình à, bỏ nó ra một cái tàu lá chuối các bạn Mình ngồi ngay ở ngoài vườn mình nó mát các bạn Mát ăn ngon Trong nhà thì nóng lắm mùa hè này khá là nóng nóng nóng cây quả ổi các bạn Đấy, quả ổi này mình sẽ gọt quả ổi này ra các bạn nhé trời nó khá là nắng nóng Còn vườn và tắt đi đây quả nó khá là ngọt à. mình ra vườn chơi thăm vườn là thấy hoa quả là chín ờ, mình hái xuống mình ăn ngay tại vườn thì mình luôn các bạn các bạn nhìn thấy đằng sau mình cây ổi rồi mấy cây linh tinh xạ đen các thứ quả là ngọt lắm rồi mình chấm ớt ừ, ngon muối ớt các bạn thơm vâng, quá nào hử à, ngon lắm nè Cơm ăn á Cái mình dùng ờ, điện thoại quay hình ảnh nó cũng không được sắc nét các bạn Lúc ảo lúc... Ừ hoặc là hình quả nó rất là ít hạt bạn quả nó dày cùi này cùi cực dày luôn đấy trong quá trình mình bọc quả ổi ấy, thì nó mang lại cái tác dụng rất là tốt không bị sâu các bạn nhé nó bị một chút nám này do cái thời tiết nắng nóng này các bạn nắng nóng kéo dài cho nên là nó bị cháy cũng không tránh khỏi được nói chung là tương đối tuyệt vời đây cho vợ ăn này ngon thật ngon ngon lắm nó ngọt nhỉ rất là mát ngọt. không một xốp mà wow. Đấy, ăn sẽ dương ngoài này cảnh rất là mát các bạn các bạn xem trời đang nóng mình đang ngồi vào chỗ dâm cái này dâm thì khá là mát ngồi dưới gốc cây ngon quá cô ăn, ấy đó không ăn không ok á okay. nhâm vòng này là giống cây to ở đây anh ừ. ngọt nhỉ ngọt ở này là ổi Đài Loan mà mình um, đầu tiên mình mua giống nó ở trại giống xong dần dần mình um, trồng và mình nhân giống ra bằng cành chiết các bạn Đấy, cây cây sau cây bên này mình có bây giờ có ba ba cây bốn cây còn um, cách chiết đổi như nào và xử lý cành ổi để ờ, ờ, trước khi trồng thì mang lại cái kết quả tốt đấy các bạn hãy xem lại những video trên kênh mình nhé các bạn nhé mình cũng có làm những cái clip và mình để cái đường link và mình chẹt cái thẻ tang ở trong cái video này các bạn hãy xem lại cách chiết cây ổi Đài Loan hiệu quả nhất và ừ, xử lý cành ổi chiết trước khi trồng nhé các bạn nhé ờ, thực tế là cái cây ổi Đài Loan mình mình đã thực hiện thành công mình thì cũng không chuyên nghiệp lắm đâu nhưng mà do quá trình tìm tòi học hỏi thì mình đã áp dụng thành công bằng à, nhân giống một cánh chiết nha các bạn nhé nếu các bạn có những cách hay hơn thì các bạn có thể comment à, chia sẻ hoặc là à, giao lưu có những cái bình luận đóng góp hoặc là các bạn có những cái sáng kiến nó <coughs> tốt hơn thì các bạn hãy chia sẻ để mình và mọi người cùng biết tới những cái sáng kiến của các bạn nhé ngon Đó. đây là nhâm vòng nhé các bạn nhé Đấy, nhâm vòng nhâm vòng cái cây vừa nãy mình ờ, trồng bằng hạt các bạn hạt thì nó rất là nhanh ra quả nó khoảng 2 năm hơn 2 năm là ra quả rồi bây giờ nó ra quả bói mình ăn ừ. nhưng vòng rất là ngọt các bạn quả nó cực ngọt luôn cái này nó chưa chín mấy nó chín khi mà nó chín nó đen lên nó không có màu vàng này nữa các bạn lúc này nó chín ký cực ngọt luôn mà bây giờ cái màu vàng này ăn nó cũng đã ngọt cực ngon nó năm đầu tiên ăn vậy là tuyệt vời rồi các bạn thế vòng để càng lâu năm thì nó ra cọc ra quả càng ngọt nha các bạn nhé cây mình bên kia 30 năm là quả cực ngọt luôn đấy nó không có cái vị chua chút nào chỉ có quả nó hơi nhỏ một chút các bạn nó nhỏ nó cái cùi nó không dày bằng cái cây cái lâu năm kia ngon nay mình à, ra vườn thì à, thấy mấy loại quả nó chín đấy bạn thì mình hái số mình thu hoạch mình ăn luôn ở ngoài vườn mình và mình để mô quay lại cho các bạn xem <coughs> nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn hãy like và chia sẻ giúp mình nhé còn nếu các bạn xem video mà chưa đăng ký kênh thì các bạn vui lòng đăng ký kênh và nhấn chuông để theo dõi nhiều video khác trên kênh mình kênh mình là kênh à, ẩm thực và cuộc sống hay chia sẻ những cái món ăn những loại hoa quả ở quê hương mình và những cái món ăn à, mình à, nấu cho gia đình các bạn món ăn thường ngày nó cũng đơn giản thôi nhưng mà những cái thực tế trong cuộc sống của mình và những cái công việc mình chia sẻ lên cái kênh à, youtube riêng của mình và rất mong các bạn ủng hộ mình và bây giờ mình sẽ dừng lại video này xin chào các bạn hẹn gặp lại bye bye